hello mọi người mình tên là cao của nhóm đã có bây giờ mình bây giờ mình ở nhật bản mọi người biết ở đây là ở đâu là gần gần để thắng tôm và tay ban nữa bây giờ là hẹn tay ban lưng nha là bây giờ là cắn nha ở đây là cà phê Fujiyama mọi người ơi ông Fujiyama là quán mới là một tháng hai tháng trước nữa là khai trương ờ, ở đây không nhầm đây là thoải mái đó ở đây có quạt thái lớn ở đây lần này cũng gọi cà phê sữa là ổn là không phải nhiều nữa à nhiều cái này là kiếm chủ quán này nghĩ là bảo vệ môi trường này là rất rất tốt nha là ly ly này là cũng đẹp hết đối với Kha Dư ở đây có một điểm đặc biệt có một điểm đặc biệt là ờ, điểm đó là <laughs> cái mọi người phải thì không cái này không phải là trà đá là nghĩa là mọi người khi đi cũng cà phê thì cũng có trà đá nữa đúng không nghe là nước suối đó. Wow. à, gạo bè này. À, ngon đấy. Fujiyama làm cà phê bằng hạt Arabica này. Chắc chắn ngon, chất lượng cao này. Ngon. Sản phẩm của Đà Lạt nhé. Nên chắc chắn ngon lắm. Đúng như là chưa quen nhưng mà cái này ngon hơn nè bây, giờ là có một nhân viên nè thành ra có một thảo đổi á cái này xem Google nè hai mươi con được là và mỗi ngày đều mở cửa hai mươi con có lẽ ở đây là 8 giờ đến 9 giờ tối uh, tôi nghĩ là hẻm Thái Ban Lương này là có uh, phong phong cảnh uh, Nhật Bản giống như Nhật Bản nên nhiều người Việt Nam đến ở đây để chụp hình đấy đúng không? Khi vượt qua quán này thì tôi thường thấy nhiều người Việt Nam trẻ là nghỉ ngơi ở đây sau đó là chụp hình chụp hình nữa nên mọi người hãy đến ở đây nha chân chấm là thoải mái ở Fujiyama là núi khu sĩ nè nhưng nhiều hầu như người Nhật Bản nói là Fujisan núi là có hai loại độ các độ nè là Yama và San cho nên là những hầu như người Nhật Bản là gọi là Fujisan đấy ừ. nhưng mà người nước ngoài thường nói là Fujiyama này. 25 tuổi đến bây giờ đó, mình làm diễn viên diễn hài em ờ, sau khi khi mới đến Việt Nam nè Kazu và Shinsuke ờ, đã tham gia chương trình và sự kiện Việt Nam đó. và thi thoảng đó, tổ chức giao lưu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản cho người Việt Nam cho người khá hay đó cho người Việt Nam và Nhật Bản đó. nhưng hiện nay là do Corona này, không tham gia được chương trình sự kiện và lễ hội Nhật Bản khi 22 tuổi là sau khi tốt nghiệp trường đại học thì mình đi làm về công ty trang trí là stylist biết không mọi người biết không là công ty của mình có trong đài truyền hình Uji Television đài truyền hình Nhật Bản là sau đó thay đổi công việc từ từ khi đó đến bây giờ tôi là nghệ sĩ hài diễn viên hài và giống như là giống như là youtuber này, là từ biên tập này và quay video cái này cà phê này ngon và tươi và không gian ở đây là rất thoải mái em hải đảng ở đây và sau đó là đi chụp hình ở khu Nhật Bản à, chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy giống như đi du lịch Nhật Bản nhé Nhật Bản cũ nhé là tôi đầy Showa nếu video này thì hãy like, share, subscribe nha Bye bye, mình hẹn lại cao sự quan nhông tâm và bye bye